những anh em à, ngày hôm nay rất là nhiều anh em về nhóm của mình để anh em liên hệ vào nhóm của mình để anh em xin những mã kèo tối hôm nay để anh em chơi thì mình đã hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình đăng ký trang và anh em à, vào anh em à, chơi nhiều kèo hơn thì những anh em đó đã được mình hướng dẫn đăng ký trang và mình đưa vào nhóm để chơi được nhiều kèo hơn thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải Bồ đầu Nha nữa nha thì đó là giải của Famali và um, Casa Bia nha anh em diễn ra vào lúc 3 giờ 15 ngày 14 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng ờ, Bồ Đào Nha Liga thì à, Casa Bia đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng nha anh em và có 35 điểm sau 23 vòng đấu. Trong khi đó thằng Famali ờ, Famali đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 23 vòng đấu. Thì cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy đây là cái thành tích gần nhất của bên phía uh, Family thì Family trong cái chuỗi 10 à, trận gần nhất thì Family đã thắng được 5 trận và để thua 4 trận và để hòa một trận còn bên phía còn bên phía Casabia thì uh, trong 10 trận gần nhất Casabia chỉ thắng được 3 trận và để hòa 2 trận và để thua 5 trận thì cái phong độ của thằng Family đang tốt hơn thằng Casabia rất là nhiều nha anh em thì trong cái um, thành tích chơi trên sân nhà của thằng uh, à, Family này mình cho tất cả anh em chơi xem thì trong 6 trận gần nhất 5 trận nha anh em 5 trận gần nhất thì thằng Family đấu trên sân nhà của mình thì Family đã ăn hết 3 trận rồi ăn 3 trận và để chỉ để um, thua một trận trước um, Vicenter thôi và để hòa trước Rio Madrid thì anh em thấy cái phong độ của thằng Pamali này đấu trên sân nhà rất là cừ khôi nha anh em thì còn thành tích chơi trên sân khách của bên phía anh em thấy bên phía thằng uh, Casabia ờ, thì thành tích chơi trên sân khách của Casabia thì trong 5 trận gần nhất Casabia chỉ thắng được một trận thôi trước uh, Victory thì uh, để thua tới 3 trận và để hòa một trận trước uh, thì trong cái thành tích đối đầu á, thì trận đối đầu lần gần nhất á, là tháng 9 năm 2022 thì đó là lượt đi của cúp lượt đi của um, mùa giải 2022 2023 Liga Bồ Đào Nha nha anh em. Thì trận đó là Casabia thắng thằng Famali với cái tỷ số là 1-0 thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ đi vào cái phần mà tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem luôn nha đây là cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này là pha mali ăn chấp được lợi thế sân nhà chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu chỉ có hai thôi anh em tài xỉu chỉ có hai thôi thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai hàng này thì um, đã, trận đó thì um, Casabia nó ăn với cái tỷ số là 1-0 thôi nha thì hai này đá cũng nói chung là tầm trung anh em tầm dở trung bình giống nhau thì cái trận này được ờ, đội chủ nhà được lợi thế um, sân nhà thì đội chủ nhà được chấp cái mã kèo là 0,25 thì anh em nên nằm đội chủ nhà cho mình tại vì mình cũng đã phân tích cho tất cả anh em thằng pha này nó đá trên sân nhà của nó là trong 5 trận gần nhất nó đã thắng 3 trận và hòa một trận để chỉ để thua một trận thì cái phong độ tuy cái phong độ của thằng Family này không được tốt nhưng mà đá trên sân nhà của thằng Family này thì Family đá trên sân nhà rất là hay thì bây giờ dạ. mình khuyên tất cả anh em nên nằm cái đội chủ nhà chấp 0,25 còn tài xỉu thì mình sẽ cập nhật trực tiếp trong cái trận đấu cho tất cả anh em để anh em có thể vào những mã kèo rung và những mã kèo trực tiếp trong trận đấu luôn nha thì hiện tại bây giờ chưa có đội hình chính thức nên mình chưa có cập nhật được cái kèo tài xỉu cho tất cả anh em thì à, mình chỉ cho anh em nằm cái mã đội chủ nhà đội chủ nhà chấp 0,25 và cái tỷ lệ kèo đây mình cho anh em xem cái tỷ lệ kèo um, thực tế nha thì uh, anh em thấy trên đây là cái trang cái này là cái hình dạng của trang và cái bảng tỷ lệ kèo đây mình cho tất cả anh em xem kèo nha là hàng family đội chủ nhà thì anh em có thể anh em có thể vào cái mã kèo là family chấp 0,25 à, này anh em đội chủ nhà chấp 0,25 thì anh em có thể vào cái mã kèo này và tài xỉu tài xỉu thì anh em có thể vào cái mã kèo là 2,25 nhưng mà anh em vào cái mã kèo xỉu chứ mình căn này mình dự đoán family ăn với tỷ số là 1-0 bởi vậy mình phiên anh em nên nằm cái mã kèo uh, family và nằm kèo xỉu thì hiệp 1 mình sẽ cập nhật trực tiếp trong trận đấu cho tất cả anh em thì anh em có thể lót cái mã tỷ số là 0110 không đều thì anh em lót ba cái mã tỷ số này thì à, anh em nằm thêm thằng đội chủ nhà là với tỷ xỉu nữa thì thì mình bao tất cả anh em lỗ luôn nha đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa Family và Casa Pita